dương hôn nhẹ lên mái tóc thơ nào nào giật mình khi anh chỉ là chim bao còn em giờ phương vui tình nhân phải không hơi thế gian kiếm từ gọi là gì ngoài nỗi đau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

chưa đếm bao nhiêu cho tàn ký ức rượu nóng rơi hoa vào